ứng dụng kiếm tiền miễn phí tự động có thể anh em trên biết nhà. Không gì khác đó chính là Alert. Chia sẻ một chút, Alert là sàn giao dịch tiền điện tử với hơn 1,8 triệu người dùng trên 20 quốc gia. Ở đây anh em dễ dàng giao dịch mua bán trên 200 loại tiền điện tử với tỷ giá tốt nhất và hoàn toàn miễn phí giao dịch ha. Với Honest, anh em có thể kiếm thu nhập thụ động qua tính năng Staking Daily, tức là chúng ta sẽ nhận lãi không kỳ hạn hàng ngày lên tới 12%, cao gấp đôi ngân hàng luôn anh em nhá. Ngoài ra anh em muốn mua coin, chứng khoán nước ngoài thì mua được bằng mệnh giá Việt Nam luôn nha. Không phải nhìn bằng đồng đô la phức tạp giao diện thì tiếng Việt. Vậy là ai muốn tìm hiểu đầu tư ấy, cũng đều hiểu được hết nha. Hơn thế nữa, anh em có thể kiếm tiền miễn phí cùng Anup bằng cách chia sẻ cho bạn bè tải app để nhận ngay số tiền bằng một cốc trà sữa trên mỗi lượt tải thành công nha. Cũng như người tải nhận liền 2 lít miễn phí luôn nha. Rút tiền trên Anup thì nhanh chóng và linh hoạt. Anh em có thể rút bằng cách bán qua đối tác kinh doanh mà không mất bất kỳ một khoản phí nào nha. Mình đã trải nghiệm, giờ tới lượt anh em nha.